7 ngày sinh tồn kiểu nguyên thủy, không thức ăn, không nước uống, không dao không bật lửa, làm sao người đàn ông này có thể tồn tại ngoài thiên nhiên hoang dã được. Hôm nay Hưng Néo Review xin giới thiệu cho các bạn video thử thách sinh tồn 7 ngày của ổng lão 80 tuổi. Ông ấy tên là Clayton. Vì quá chán ngán cuộc sống vội vã tại đô thị phồn hoa New York, nên ông Clay quyết định bay đến New Zealand để thực hiện thử thách này. Ở đây, ông sẽ đối mặt với các nguy cơ như đói rét, thiếu nước và bị các loài vật trong hoang đã tấn công và ông không có gì để bảo vệ phòng thân, ông phải chật vật để sinh tồn ở đây. Đầu tiên, để có một nơi trú ẩn an toàn khỏi những loài động vật nguy hiểm, ông bắt đầu tìm kiếm các phiến đá sắc nhọn để làm dao chặt gỗ, ông đập vỡ cục đá thành hai phiến, rồi tận dụng cạnh nứt vỡ sắc nhọn của đá để làm dao. Ngoài làm dao ra, ông còn dùng đá để chào đất, mục đích là để chôn những thân cây làm cột trụ cho ngôi nhà, ông còn dùng đá để là đục gỗ. Công việc của ông vô cùng trôi chảy, từng vết đục lên cây gỗ rất ngọt liệm, quả thật phải khâm phục ông lão 80 tuổi này. Các thanh gỗ sau quá trình chế tác của ông cờ lay đã gắn kết với nhau vô cùng khiếp và chắc chắn, rồi ông vào rừng bẻ một đống lá cọ mang về, ông bảo cái này sẽ làm phần mái ché cho ngôi nhà nha các cháu, ông tiếp tục ra biển nhặt các thân cây khô về, ông năm nay 80 nhưng vẫn rất khỏe. Là một thanh niên trai tráng nhìn ông mà heo thấy tự ái quá, ông tiếp tục hoàn thiện phần khung cho mái nhà, rất nhanh sau đó ông đã tạo ra một chiếc giường khá êm, ông nằm thử và nói, Tối hôm nay ông sẽ ngủ ngon giấc rồi, rồi ông tiếp tục hoàn thiện phần mái ché. Rồi ông dựng các thân cây làm tường chắn gió, hình như đầu ông bị rách và chảy máu rồi, ông mỉm cười cho qua và tiếp tục lấy những lá cọ đang thành tấm đệm lót cho cái giường. Khi nằm ông sẽ không bị đau lưng, vất vả một ngày thì ngôi nhà đã hoàn thành, trời đã tối, hôm nay ông chấp nhận nhịn đói để đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông bắt đầu ra biển đi dạo, ông tìm thấy một vũng nước mưa gần đó và giải tỏa cơn khát của mình. Ông tiếp tục đi thì bắt gặp một miếng xương lớn, Ông dự định sẽ là một móc câu nguyên thủy, ông mài miếng xương nhỏ bớt và sắc nhọn hơn, phần dây câu được đan bằng lá cây cọ. Rất nhanh sau đó ông làm được hai móc câu nguyên thủy, kỹ năng sinh tồn của ông thực sự phải nói là đỉnh. Rồi ông bắt đầu câu cá, có vẻ hôm nay may mắn chưa đến với ông, ông đành ra bờ biển tìm thức ăn, ông cờ lay nhặt được rất nhiều sò bám trên đá, ông đập vỏ chúng ra và ăn xong, ông tấm tắc khen ngon. Mm, delicious. Oh, yum. Only two have made the bag so far. Ông còn nhặt được mấy con vẹm xanh, đủ cho bữa ăn rồi ông quay trở về nhà. Trên đường về ông bắt gặp rất nhiều dâu rừng, ông hái ăn thử thì vị của nó rất ngon. Sau khi ăn uống no nê, ông về nhà ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm, ông đã ra biển tìm mồi để câu cá. Hôm qua ăn sò chán rồi nhất định hôm nay phải câu được cá. Ông lấy vẹm xanh làm mồi và bắt đầu đi câu, một lát sau đã có một con cá mắc câu, ông dùng dao làm bằng đá mổ ruột và cạo vẫy con cá. Sau đó ông lấy vỏ sò để móc mắt con cá và ăn sống. xuống lớp này Oh. Ờ. Rồi đem nó về nhà, nhiệm vụ tiếp theo là tạo lửa. Ông dùng cách tạo lửa nguyên thủy là ma sát hai thanh gỗ lại với nhau, sau 30 phút ông đã có than hồng, than hồng được để vào cỏ khô làm bùi nhùi, rồi ông tích cực thổi, khói bốc lên nghi ngút, ông cờ lay đã có lửa và bắt đầu nướng cá. Sau 30 phút nướng thì cá đã chín, ông bắt đầu thưởng thức. Oh. Next level. Ừ. Mm. Mm. Ngày thứ bảy, ông lên kế hoạch để làm một cái bè đi thám hiểm và câu cá ở chỗ xa hơn. Các thanh củi cô được bó lại với nhau bằng lá cọ, Wow. Tie this off like that. That's good. Good. Các bó cây được cố định với nhau bằng những tấm ván. Phần thân của chiếc bè sẽ được trang bị một lớp tránh nước, nó được đan bằng lá cọ, Ngày cuối cùng, ông cờ lay tạm biệt ngôi nhà thân yêu để lên đường thám hiểm và câu cá, ông bắt đầu ra khơi cùng chiếc bè, hiện tại đang sóng yên biển lặng, mặt trời đang lên cao và ánh nắng khiến ông hơi lóa mắt, ông bắt đầu câu cá. Sau một giờ đồng hồ, ông bắt được một con cá, Ông nhanh chóng chèo bè về nhà để nấu bữa tối, ông bắt đầu nhóm lại lửa và nướng cá. Trời đã tối, ông ngồi bên bếp lửa thưởng thức món cá biển cộng với một chút rau rừng ăn sống. Tập 12 đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.